Xin chào tất cả các chị em phụ nữ thì bên cạnh cái việc là mình thường xuyên là giới thiệu các sản phẩm trị nám và tàn nhang thì vấn đề là chị mụn cũng luôn luôn được các chị em phụ nữ quan tâm và cả kể cả nam giới. Hôm nay mình tiếp tục mình giới thiệu đến các bạn một cái set trị mụn đó là của Janhi. Đây là set trị mụn đây có tên là Janhi. Janhi là một cái bệnh viện nổi tiếng ở Thái Lan. Sản phẩm này gồm có 5 sản phẩm với với công thức là collagen, vitamin C, các loại thảo dược à, ngoài cái trị mụn thì còn giúp giảm thiểu vết nếp nhăn này, xe khít lỗ chân lông, làm săn chắc da và mềm mại da, ngăn ngừa và trị tất cả các loại mụn làm giảm và bỏ hiện tượng dị ứng da này, dị ứng da, đốm đen này, à, rỗ do mụn trứng cá gây ra tác động sâu dưới da à, giúp à, tái tạo nuôi dưỡng da giúp da căng mịn không tì vết và điều trị tất cả các loại mụn mụn ẩn mụn mủ thì à, một bộ bao gồm xà phòng rửa mặt xà phòng rửa mặt thì các bạn à, rửa mặt với xà phòng là vào buổi sáng và tối thì bánh xà phòng này sẽ giúp là da sạch loại bỏ bụi bẩn và chất nhờn dưới da làm mờ đốm đen và tàn nhang sau đó các bạn sẽ sử dụng đến hộp kem thứ hai buổi sáng ban ngày đấy là sử dụng đến hộp kem thứ hai đó là các bạn chú ý này chú ý có có chữ SPF 50 đó là chỉ số chống nắng hoặc các bạn mở ra thì thấy kem có màu trắng các bạn thoa lên toàn bộ uh, khuôn mặt buổi tối sau khi các bạn rửa mặt sạch với bánh xà phòng thì các bạn tiếp tục các bạn bôi đến hộp kem tiếp theo đấy là các bạn bôi đến hộp các bạn mở hộp ra thì các bạn sẽ bôi đến hộp có màu màu trắng đục các bạn thoa lên và các bạn <clears throat> thoa đến 2 đến 3 phút cho thẩm thấu vào da sau đó các bạn sẽ tiếp tục bôi cái hũ màu kem nghệ này lên sản phẩm cực kỳ hiệu quả các bạn sẽ thấy cảm nhận thấy rõ rệt trong 2 đến 3 lần bôi lần đầu bôi sản phẩm không những trị mụn mà còn tái tạo da và là làm xe khít lỗ chân lông <clears throat> để tư vấn cụ thể hơn thì các bạn sẽ ừ, inbox cho mình hoặc là các bạn sẽ kết bạn các bạn nên kết bạn Zalo với mình theo số 0985 123 191 để được tư vấn kỹ nhất xem với da của bạn thì chúng ta sẽ sử dụng bao nhiêu liệu trình hoặc là thời gian sử dụng như thế nào cho hiệu quả nhất